10 triết lý nhân sinh, dù là ai, cũng nên đọc một lần. Đời người được có là bao, sống đừng để cho nhau mang nhiều tiếc nuối, muốn cười hãy cười, muốn khóc hãy cứ khóc, muốn yêu hãy cứ mở lòng bày tỏ, đừng để khi xa rồi có tỏ cũng bằng không. Cuộc sống phức tạp hay giản đơn, tất cả phụ thuộc vào quan niệm của chúng ta, ta giản đơn, cuộc sống cũng giản đơn. khi mình sinh ra mình khóc còn mọi người cười khi mình ra đi mình cười còn mọi người khóc chúng ta sinh ra trong luân hồi và mất đi cũng trong luân hồi nhân sinh một kiếp mộng nổi trôi một kiếp người vậy nên làm người hãy nhớ những điều nên nhớ và quên những điều nên quên thay đổi những điều có thể nếu không thể thì hãy học cách vui vẻ chấp nhận đó mới là người minh trí làm người sướng hay khổ đều là kết quả của việc làm chính mình nếu như kẻ địch khiến bạn tức giận vậy điều đó có nghĩa là bạn vẫn chưa nắm được phần thắng bạn bè khiến bạn tức giận điều đó cho thấy bạn rất coi trọng tình bạn này có thể trong cuộc đời mỗi người ai cũng phải đối diện với những người đáng ghét đáng hờn tuy nhiên nếu chúng ta có thể đặt mình vào địa vị của họ rất có thể lúc đó ta sẽ thấy rằng họ thực sự là người rất đáng thương vậy nên làm người hãy tha thứ bao dung cho tất cả những người ta từng gặp tất cả những người ta từng quen trăm triệu hạt mưa rơi không hạt nào rơi nhầm chỗ tất cả người ta từng gặp không một người ngẫu nhiên người đến bởi nợ đầy người đi bởi duyên cạn mọi thứ đều là duyên phận an bài hà tất phải cưỡng cầu Mặt trời mỗi ngày đều mọc ở đằng đông, lặn ở đằng tây, vậy nên buồn cũng một ngày, vui cũng một ngày, gặp khó khăn thì nhìn tích cực cũng phải đối diện, nhìn tiêu cực vẫn phải đối diện, vậy hà tất phải u sầu. Muốn thành công phải có bạn bè, nhưng muốn thành công thật lớn lại phải cần một địch thủ đủ lớn.